Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà Thôi xuống đây bà phiêu chiêu rồi Bây giờ thử lại what? <laughs>